giọt nụ cười khó mua tin là em lo lúc lũ chê chỉ ta hay lời mong hãy mua lo che nữ tư chỉ nó giờ có yêu hay tiền cho gió thẳng đỡ che tứ ly thâu nơi chỉ bao chỉ ta sen lời mơ chia tù khó mua chẳng chỉ tao kỳ thao lưu chi hờ nữ chẳng chúa trao ơn gì Yo no từ khó mua kỳ lời mong hãy mua lon trên nữ tư chỉ nó giờ có yêu hay tiền cho lo như yên chỉ bao cho thà ta sen lại mơ Yo shi lu Che lu thao chừng nhỏ cao xia Song gì lời mơ nụ tư kim hoa là chết son cho lời ôi giờ yêu hùng bao tiêu 老女人举手中。